Hello, ờ, bây giờ chúng ta sẽ rút tiền từ Fiverr về PayPal nha. Đây, chúng ta sẽ vào à, Đây là giao diện nha. Ở à, trời. Sao mất mà. À rồi. Fiverr nó hơi bị bị bị mát mát. Rồi rồi. À, ví dụ như cái tài khoản này cường có 40 đô la này. Bây giờ muốn rút về PayPal thì chúng ta sẽ vào à, chỏ chuột vào trong cái tên này rồi vào chỗ sale nhá sale link này. rồi uh, à, revenue đấy à, đây uh, có được uh, rút 40 đô la này đấy cái tiền này tiền uh, được rút à available fund này còn cái này là, là chưa có rút được à, còn đợi à. đó đây nè ví dụ như tới uh, ngày 7 tháng 3 mới được rút nè ngày 5 tháng 3 ngày 3 3 này, ngày 1 tháng 3 mới được rút nè mấy đô à đấy thì uh, giờ rút 40 đô nha chúng ta có ba tự lựa chọn này nhưng mà khuyến khích là nên ờ, chọn cái này nha chừng nào bạn kiếm được khoảng 2.000 đô trở lên á thì ờ, nên ờ, rút bằng cái này thì nó tính tổng thể thì nó rút tiền về Việt Nam thì nó lợi hơn PayPal nhưng mà mấy trăm đô á, thì hoặc mấy chục đô thì nên rút về PayPal nó rẻ hơn ha rồi à, ở đây thì cường liên kết với PayPal rồi nhưng mà nếu mà tài khoản của bạn chưa có liên kết với PayPal á, thì bạn click vô trong này xong rồi bạn à, vào trong nó sẽ gửi cho bạn một cái email ha nó sẽ gửi cho bạn một cái email sau đó thì à, bạn sẽ click vô cái link trong email đó rồi bạn nhập à, cái à, cái địa chỉ email của PayPal rồi ok là xong trong vòng 24 tiếng là xác nhận được là cái tài khoản PayPal nó sẽ liên kết vào đây sau này á, thì khi mà bạn có tiền nè các bạn chỉ cần click vô đây một click chuột thôi là tiền nó về PayPal luôn và nhớ là lít một cái là nó nó chuyển về hết luôn nha chuyển về on luôn á tất cả luôn á mình không có xét được ví dụ như có 40 đô đúng không mình không có xét được là rút 20 đô hay rút 30 đô mà mình lít vô một cái là nó nó chuyển tất cả cái số tiền này vô Paypal luôn <laughs> cho nên nhớ nha giờ rút nè lít vô Paypal nè rồi uh, verify email uh, với xe nè ha nha, rồi có email uh, verify ha đây verify nè à, rút tiền xác nhận bước rút tiền chúng ta đã nhận được một cái yêu cầu rút tiền về rút tiền bây giờ hãy click vô cái link này để mà xác nhận này giờ click vô xin link này ha đây link này nè đấy bây giờ rút click vô ok đang chạy đấy ơ à, thằng này bị mất mát rồi đấy Đấy, à, cái à, lệnh gửi tiền của bạn đang được xử lý này chúng ta sẽ xử lý xong trong vòng à, vài vài moment à, vài một tí đấy đây nè nó thông báo nè rút ra success nè chúc mừng là 40 đô la của bạn đã được gửi tới Paypal account nè được không? chắc là vài phút nữa thôi thì Paypal nó sẽ thông báo là đã nhận được tiền đấy mới nói xong à, có một cái email này Fiverr này à, Paypal à, là mình mất à, hết à, 0,8 đô la nè tiền phí dịch vụ á nếu mà rút à, rút à, 50 đô thì mất à, mất một đô phí dịch vụ và tối đa là một đô la phí dịch vụ à. đây này ông cường này chúng tôi uh, à, Fiverr đã gửi uh, cho ông 39,2 đô đấy ok Bible ờ, cường là đang 282 đô đúng không bây giờ mình ờ, reset lại một cái coi đó lên là 321 đô nè có 39 đô nữa ok ha thì à, như vậy là hoàn tất cái quá trình rút tiền khi mà rút tiền xong là các bạn có thể sử dụng luôn hoặc là rút về Việt Nam luôn à, cho nên là không có bị lăng và lấy gì hết không có không có pending gì hết ha à, chúc các bạn kiếm được nhiều tiền tại Fiverr nhé